Thầy Duy xin chào tất cả các em học sinh thân yêu trên toàn quốc. Ngày hôm nay Thầy Duy đứng ở đây không phải để thực hiện một bài giảng mà Thầy Duy muốn giới thiệu với chúng ta mà về một website đó chính là toliha.vn. Năm học 2020-2021 sắp đến, Thầy Duy tin chắc rằng bây giờ rất nhiều em học sinh và cũng như quý vị phụ huynh đang có rất nhiều phân vân và rất nhiều chăn trở. Ví dụ như một câu hỏi thầy Duy thường thấy các em có thể thắc mắc như sau, đó là à, bằng cách nào để các em đang yếu kém trở nên tốt hơn hoặc bằng cách nào để một em đang yếu một vấn đề nào đó ở trong chương trình các bộ môn mà có thể tiến bộ hơn nhưng cũng không phải là không có những câu hỏi là những em học sinh mong muốn là có thể được nâng cao các kiến thức ở một bộ môn nào đó. Các câu hỏi đó hoàn toàn sẽ được giải quyết thông qua toliha.vn các em ạ. Đến với toliha.vn, đây là một kho tàng những cái bài giảng cũng như những cái tư liệu luyện tập mà thầy Duy nghĩ rằng là rất là đồ sộ. Được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể là cập nhật à, tương đối là thường xuyên. Đối với khối 1, chúng ta có các khóa học có liên quan đến hai bộ môn là môn toán và môn tiếng Việt từ khối 2 khối 3, khối 4 và khối 5 của cấp 1 được thực hiện bởi các giáo viên tâm huyết và sáng tạo. Hứa hẹn đó sẽ là những cái bài giảng mà uh, rất là um, thú vị dành cho các em. Đối với khối cấp 2 của chúng ta và cấp 3 cũng thế thì toliha.vn tập trung vào các bộ môn, môn toán, môn ngữ văn, môn lý và môn hóa. Đây là các bộ môn khá là quan trọng và rất nhiều em đã lựa chọn và chúng ta đều phải trải qua ở trong khối trung học phổ thông và trung học cơ sở các em nhé. Thì đối với toliha.vn thì nó có một cái đặc điểm mà chúng ta có thể là thấy ưu điểm khi mà chúng ta học thì có rất nhiều em khi mà chúng ta học thì cái nguồn bài tập của chúng ta nó rất là ít thì đối với toliha.vn thì chúng ta không phải lo điều đó khi mà chúng ta học ở trên lớp hay chúng ta học qua website này thì hoàn toàn là cái quá trình học của chúng ta sẽ được kiểm tra này sẽ được uh, luyện tập này sẽ được check lại xem là à sau khi học kiến thức đấy rồi, học đơn vị kiến thức đó thì chúng ta liệu rằng đã nắm được đơn vị kiến thức đó đến đâu hay là chúng ta à, đang còn thiếu sót phần nào và thầy nghĩ rằng là cái việc bổ sung ngay tại cái thời điểm chúng ta phát hiện ra đó sẽ giúp cho chúng ta có thể là à, bổ sung này và cũng như nâng cao được kiến thức của chúng ta. Và thời gian còn lại thầy Duy sẽ nói qua về các khóa học khóa học của thầy Duy tại toliha.vn nhé. Đối với năm học 2020-2021 này của thầy Duy thì ở trên toliha.vn có các khóa học uh, trải dài từ khối 8, khối 9, khối 10, khối 11 và khối 12. Hai khóa học khối 8 và khối 9, đây là những khóa học cơ bản uh, sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao và nó được coi là các khóa học nền tảng giúp các em có những kiến thức cơ bản nhất, các kỹ năng cơ bản nhất để chúng ta lấy đó là phương tiện để chúng ta nghiên cứu đến các chương trình cao hơn. Đối với lớp 10 và lớp 11 thì đây là hai khóa học vận dụng các kiến thức từ lớp 8 và lớp 9 để chúng ta tiệm cận dần dần đến chương trình thi Trung học phổ thông quốc gia hay thi tốt nghiệp của lớp 12. Và tất nhiên rồi, lớp 12 không thể thiếu được. Lớp 12 thì với các khóa học này sẽ cung cấp cho em các hành trang vững chắc và đầy đủ nhất để chúng ta có thể tự tin để tham gia các kỳ thi, các kỳ kiểm tra trung học phổ thông quốc gia hay thậm chí là kỳ thi tốt nghiệp và vào các trường đại học cao đẳng các em ạ. Đấy, đó là những cái uh, ưu điểm cũng như những cái thuận lợi khi mà chúng ta tham gia học vào chương trình của website toliha.vn. Và thầy Duy cũng như các thầy cô của toliha.vn rất mong muốn và rất hân hạnh được chào đón các em đến với website này để chúng ta học tập và chúng ta có thể là trải nghiệm các cái uh, bài giảng thật là hay ở trong website này các em nhé.